đón em về nhà sau buổi chiều tan ca đoàn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đã điên đôi khi khiến ta rồi bời hay là cứ theo anh đi em ra khỏi thủ đô Mình cùng rời thành phố Tránh những làn khói ô tô Xây một căn nhà gỗ Ở mãi xa tận ngoài ô Vứt hết những bao tố Giữa cho Hà Nội đông đúc số bộ Bao muộn phiền đằng sau Để sống như là đàn vương Về mình nuôi thêm cá Buồn quá mình trồng thêm rau Anh chẳng ngại điều gì đâu Nước mắt mình tự mình lau Tình cảm dù trước dù sau Chỉ cần được có nhau đón em về nhà sau một chiều tan ca